奈大。 này đã lỡ yêu em từ bao lâu Người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng Điều rằng anh viết từ tình muốn nói nhớ em được không em